mãi tìm kiếm chốn thiên đường con người để đôi chân linh đinh khắp nơi phiêu bạt giữa đời trải qua bao nhiêu cơn phù hoa giật mình chờ ta nhận ra những chốn thiên đường xa chính trong lòng ta đầy mê say một lòng dâng hiến con tim này hãy chạy tấm lòng ra giữa đời bao la mãi tìm kiếm chốn thiên đường con người để đôi chân lênh đênh khắp nơi phiêu bạt giữa đời trải qua bao nhiêu cơn phù hoang giật mình chờ ta nhận ra những chốn thiên đường xa chính trong lòng ta khi người ta đã yêu đời bao la hạnh phúc chính trong lòng ta khi có trái tim an hòa những điều diệu kỳ nào có